Thưa quý vị và các bạn, trên thị trường hiện nay có rất nhiều dòng ống nhựa đa dạng về chủng loại, mẫu mã cũng như giá thành khác nhau. Điều này khiến cho nhiều nhà thầu, chủ đầu tư, chủ dự án gặp phải khó khăn khi lựa chọn. Vậy đâu mới là dòng sản phẩm phù hợp và tốt nhất cho mọi công trình? Thì mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Một công trình chất lượng thì hệ thống các đường ống bên trong cũng phải được đảm bảo theo thời gian. Chính vì vậy, việc chọn lựa đường ống cho các công trình trở nên vô cùng quan trọng những đường ống với tuổi thọ cao có khả năng chống lại nhiều tác động xấu từ môi trường, giảm thiểu chi phí vận chuyển, lắp đặt, thi công, bảo trì, sẽ mang lại hiệu quả kinh tế nhất định. Chính vì vậy mà khi thi công công trình, đường ống sẽ được các chủ đầu tư đặc biệt quan tâm. Nắm bắt được xu hướng, công ty cổ phần nhựa Super Trường Phát đã cho ra đời những sản phẩm ống nhựa HDPE chuyên phục vụ các lĩnh vực như cấp thoát nước, xây dựng hạ tầng, nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, phòng cháy chữa cháy, điện lực, khai khoáng và truyền tải. Trong suốt 9 năm qua, chúng tôi luôn lựa chọn chất lượng là hàng đầu. Sản phẩm ống nhựa của công ty cổ phần nhựa Super Trường Phát đạt độ bền, áp lực và sức nén. Đó chính là đặc điểm nổi bật của sản phẩm. Bên cạnh đó, chúng tôi không ngừng theo đuổi sứ mệnh, trao gửi những giá trị tốt nhất tới tay người tiêu dùng để đạt được tầm nhìn là một doanh nghiệp bài bản và đứng top 5 cho các doanh nghiệp sản xuất ống nhựa tại Việt Nam và vươn tầm quốc tế. Được sản xuất trên một dây chuyền hiện đại đạt chuẩn, nguyên liệu nhập khẩu từ châu Âu với quy trình công nghệ khép kín, tự động hóa. Các sản phẩm của Super Trường Phát luôn có độ bền cao và đảm bảo về chất lượng. Công ty cổ phần nhựa Super Trường Phát luôn tuân thủ và sản xuất theo tiêu chuẩn TCBN, DIN, hệ thống nhà máy đạt ISO 9001 2015. Để đạt được những tiêu chí trên thì công ty chúng tôi luôn lựa chọn các nhà cung cấp nguyên liệu đến từ các nước như Ả Rập, Mỹ và Thái Lan. Hệ thống làm việc tại nhà máy là luôn tuân thủ quy trình ISO 5S rất chuyên môn và chuyên nghiệp. Trải qua gần 10 năm hình thành và phát triển, Super Trường Phát dần trở thành nhà sản xuất ống và phụ kiện nhựa hàng đầu tại Việt Nam nhờ mang lại những sản phẩm chất lượng và an toàn. Hiện nay, ống nhựa HDPE Super Plus đang được chọn lòng tin của các nhà thầu, chủ đầu tư, chủ công trình thi công trong và ngoài nước. Thay mặt cho công ty cổ phần xây dựng và đầu tư phát triển kiến trúc dị, tôi nhận thấy sản phẩm ống nhựa của công ty cổ phần nhựa Super Phát rất ưu việt chất lượng đã được công ty chúng tôi đưa vào nhiều công trình lớn nhỏ, được chủ đầu tư rất là khen ngợi. Bên cạnh đó, tôi rất thích khâu phục vụ của công ty nhựa Sua Thời Phát. Giữa một thị trường ống và thiết bị nhựa đa dạng như hiện nay, các nhà thầu và chủ đầu tư cần hướng tới lựa chọn những sản phẩm có công nghệ tiên tiến để đảm bảo chất lượng thi công và giảm thiểu chi phí. Hợp tác lâu dài cùng những công ty sản xuất uy tín là điều kiện quan trọng để có thể đưa những sản phẩm ống nhựa chất lượng nhất vào đời sống dân sinh.